Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp đã quay trở lại với clip của Tuân Macao à, Hôm nay à, mình sẽ thay mặt Tuân Macao review cho anh em về một cái dòng sản phẩm à, chơi bộ môn sóc đĩa bịp một cách rất hiệu quả Đó chính là những con à, bát tàng hình à, Như anh em đã biết đấy về bộ môn sóc đĩa bịp thì à, Tuân Macao cung cấp rất là nhiều dòng sản phẩm đúng không ạ Từ những bộ quân vị cho đến những cái dòng bệ trôn, bệ thảm rồi bệ quét rất là nhiều dòng uh, sản phẩm bịp đúng không ạ rồi bát đĩa Đấy, rất là nhiều thì uh, <clears throat> hiệu quả đơn giản dễ chơi dễ sử dụng nhất đó chính là cái dòng uh, bát tàng hình thì uh, bát tàng hình của Tuân Macao anh em nhìn này làm rất là đẹp luôn uh, giới thiệu cho anh em đây một con bát tàng hình nhé nhìn này Đấy, bằng mắt thường quan sát uh, nhiều anh em đã biết đấy thì uh, bát tàng hình như cái dòng trước ấy thì uh, cách kiểm tra bát tàng hình rất là đơn giản thôi chỉ cần bấm đèn vào soi là anh em sẽ thấy nó đen ngòm đúng không ạ là anh em nhìn rõ hàng nhưng mà với những cái dòng bát tàng hình à, mới nhất thế hệ cao nhất công nghệ đỉnh cao của năm 2020 mà bên Tuân cao làm được thì mình có thể bao tết đèn cho anh em à, anh em nhìn này soi đèn vào đấy anh em thấy không ạ đít bát trong vắt đúng không ạ những cái dòng bát cũ này bát sặc ấy thì soi đít bát nó đen ngòm đó anh em nhìn này mình hoàn toàn có thể soi đèn qua bất kỳ vị trí nào của con bát này nhé đèn đều có thể soi qua được đấy, anh em nhìn này em thấy không ạ Đấy. thế nên là cái hàng của con bát này đã được làm rất là kín kẽ và đẹp Đấy. bằng mắt thường anh em có thể phát hiện ra được không ạ chắc chắn là không thể phát hiện ra được rồi đúng không Đấy. bằng mắt thường không bao giờ có thể nhìn thấy được đây là một con bát tàng hình cả hàng làm rất là đẹp Đấy. kể cả là chẳng may người ta có sóc cái này rơi vỡ thì mình cũng đảm bảo cho anh em này nó chỉ rơi vỡ những cái mảng cái miếng không liên quan gì đến hàng của anh em cả đấy còn ờ, đập tinh đập nát ra thì kiểu gì cũng phát hiện ra được đấy những cái cơ sở mà họ quảng cáo là không bao cái bao đập tinh đập nát thì ờ, hoàn toàn lừa đảo nha anh em ạ đấy, mình chỉ đảm bảo với anh em là chẳng may người ta có sóc cái ấy, người ta có trượt tay người ta rơi bát ra thì nó sẽ vỡ vào những cái mảng cái miếng khác còn hàng của mình đã được chôn rất chặt rồi đổ bê tông rồi không bao giờ có chuyện uh, không may rơi vỡ hàng ra cả đấy. <coughs> thì uh, giới thiệu với anh em đây là một cái dòng bát tự động ngoài tự động ra thì nó có một dòng bát khiển anh em cần thêm một bộ khiển nữa đấy <coughs> những con bát này hoàn toàn là bát uh, sạc từ nha anh em đế sạc từ này anh em nhìn này đế sạc này đang uh, báo xanh anh em chỉ cần đặt bát vào nó nhấp nháy đỏ như thế này nghĩa là bát của mình đang sạc nó là bát uh, tạo hình đấy còn những con bát xanh chín thì mình đảm bảo anh em là không bao giờ có thể uh, nhấp nháy đèn cả đây là một cũng cũng là một cái cách để anh em kiểm tra có phải là bát à, hình không nhá Đấy, đây là một con bát xanh chín này đặt này đó anh em nhìn này, đèn vẫn bao xanh đúng không ạ một con bát xanh chín còn một con bát tự động bát uh, tàng hình Đấy, nó là như thế này Đấy, đặt đó, có hàng là biết ngay nó sẽ đỏ như thế này sạc từ nhé đấy ok giờ mình sẽ ờ, <clears throat> mở con bát này lên và chơi cho anh em xem này đây là một bộ màn của nó nhé màn thì anh em có thể ngụy trang bằng 1280 hoặc uh, 2730 thì tùy anh em hoặc là bộ màn dây này anh em có kỹ thuật thì sẽ sử dụng màn, màn dây báo cho nhau thì anh em báo kiểu gì trực tiếp vào cuộc chơi thì anh em sẽ sử dụng những con điện thoại này còn anh em có kỹ thuật là bên ngoài thì anh em sử dụng màn dây này là khá là ok Đấy, ok nhé sử dụng màn dây sóc cái cho anh em xem này Đấy, màn dây nhé để đây anh em có thể nhìn thấy được không ạ mình sẽ để bộ màn ra đây rất là hiệu quả rồi nhìn rõ nét như ban ngày sóc cái này đó anh em nhìn thấy không lẻ ba đỏ à ba đen ba đen một đỏ mở cho anh em xem này lẻ Đấy. anh em có thể đánh nổ bảng vị nhé nhìn camera có thể soi được cả bên ngoài này. Đấy. bắt tự động đánh rất là xịn sò sấp đôi này Mở cho anh em coi này sấp đôi Con bát này nó còn có thể soi được cả màu nhé Rơi gần lại cho anh em nhìn thấy màu này Rơi gần lại nhé Đấy, Lắc bát phát Anh em nhìn thấy màu không ạ Đấy, Nhìn rõ màu đỏ không ạ Đấy, Bát soi màu nhé Đấy, Nhiều nơi người ta sẽ đánh bằng vị thuốc lá Vị thăng long Vị đỏ như thế này Đấy, Anh em hoàn toàn có thể nhìn rõ được là màu đỏ đúng không ạ à, Mình sẽ soi cho anh em xem Thấy không Đúng màu đỏ Đấy, em chỉ cần lắc bát như thế này là thấy bát soi màu đúng không anh em đấy soi màu đỏ cho anh em thì uh, bát của Tuân Macau còn có những cái dòng bát cao cấp hơn để uh, bao cho anh em là kho qua lửa đấy, ngâm nước đấy, thoải mái nha anh em anh em muốn đặt cái dòng bát đấy thì có thể liên hệ trực tiếp với Tuân Macau theo số điện thoại trên màn hình 097407 từ quý 3 hoặc là 0844 17 từ quý 9 đúng không ạ thì à, cảm ơn anh em đã theo dõi video nếu yêu thích những con bát như thế này thì anh em có thể à, ấn đăng ký kênh Đấy. hoặc cho mình một like để ủng hộ các dòng sản phẩm tiếp theo của Tuân Macao nhé xin, đấy, xin chào anh em